Những hồn ma ở Tử Cấm Thành Trung Quốc bí ẩn chưa có lời giải. Tử Cấm Thành Bắc Kinh vốn là nơi sinh sống nhiều đời của các vị hoàng đế Trung Hoa. Nó được xây dựng dựa trên huyền thuật âm dương ngũ hành, có khả năng hấp thụ linh khí của trời đất nhằm biến kinh đô này thành nơi trấn giữ long mạch cho toàn bộ Trung Nguyên. Chính vì vậy, trải qua ngàn năm, nơi đây không chỉ là cấm địa đối với người thường mà bất kỳ ai dám phá hoại hoặc vì tham lam mà cả gan chạm đến những đồ vật quý giá bên trong tử cấm thành đều sẽ nhận phải những cái chết thảm khốc. Giếng nước, nơi bí ẩn được chôn vùi. Người ta đã đếm được tổng cộng ở trong cố cung có hơn 70 chiếc giếng là nơi của hàng ngàn con người suốt 24 đời vua. Việc đào giếng trong cung để lấy nguồn nước ăn uống xa lạ thế nhưng điểm dị thường là ở chỗ những chiếc giếng này chỉ thực sự được sử dụng vào thời gian đầu cung điện đi vào hoạt động mà thôi. Khoảng 500 năm cuối cùng của thời đại phong kiến, sử sách và các chuyên gia sử học đều cho rằng người trong cung tuyệt nhiên không còn dám dùng nước giếng tử cấm thành nữa. Dù nhìn bên ngoài, nguồn nước giếng tử cấm thành vẫn khá trong và ngọt, nhưng nhà vua tuyệt đối không bao giờ đụng vào thứ nước này Hàng ngày, nguồn nước sinh hoạt cho cả hoàng cung được vận chuyển từ suối trên núi Ngọc Tuyền, nằm ở rất xa. Theo ghi chép, vào thời nhà Minh, vạn quý phi, sủng phi của Minh Hiển Tông đã hạ độc xuống giếng để ổn định địa vị của mình trong cung. Những vị phi tần trong hậu cung đã uống phải nước giếng sau đó, người thì vô sinh, người đang mang thai bỗng nhiên bị sảy sau sự việc này, hoàng đế và các quan đại thần cho rằng việc uống nước giếng đã không còn an toàn. Thời xa xưa, các giếng nước được thông với nhau dưới lòng đất. Nếu có người ác ý hạ độc vào một miệng giếng này, thì rất có thể cả hệ thống cũng bị lây nhiễm. Vậy nên, dù có hơn 70 chiếc giếng thì cũng không chỗ nào là an toàn. Bên cạnh đó, còn có một lý do nữa cũng kinh dị không kém khiến người ta ghê sợ nước giếng tử cấm thành. Theo hồi ký của một thái giám cuối nhà Thanh, miệng giếng trong cung từng là nơi kết thúc sinh mệnh của vô số người, những vị phi tần hoặc cung nữ bị ức hiếp, bất mãn hoặc tuyệt vọng. Chỉ có cách giải thoát duy nhất là tự sát mà cách tự kết liễu phổ biến nhất mọi người chọn là gieo mình xuống giếng Ngoài ra, cũng có không ít trường hợp bị trừng phạt bằng cách đẩy, ném xuống giếng. Đến bây giờ, trong tử Cấm Thành vẫn còn một chiếc giếng vô cùng nổi tiếng tên là Giếng Trân Phi. Chuyện Trần Phi, người phụ nữ được hoàng đế quan tự sủng ái nhất, bị từ Hy Thái Hậu đẩy xuống giếng từng là nỗi ám ảnh trong nội cung. Theo tương truyền, từ Hy Thái Hậu vì không vừa mắt người con dâu này – nên đã dùng cách này để loại trừ. Thi thể của Trân Phi chỉ được đưa khỏi giếng sau một năm. Sau khi khâm liệm, quan tài được di tán tại cung nữ mộ địa ngoài tử cấm thành. Tương truyền, Cẩn Phi sau này đem miệng giếng đục thêm hai lỗ nhỏ và đặt côn sắt khóa ngang, từ đó không sử dụng. Tuy nhiên, đêm đêm vẫn nghe có tiếng khóc vọng từ dưới giếng chứa nhiều báu vật nhưng không ai dám khai quật. Theo lời đồn đoán rằng những chiếc giếng trong tử cấm thành là nơi chứa nhiều báu vật ngọc quý. hoàng quan, cung nữ được cho là đã ăn trộm đồ vật trong cung, mang ra ngoài bán lấy tiền. Nếu không tuồn được ra ngoài thì phi tang bằng cách ném xuống giếng. Vua chúa phi tần trong cung có nhiều vàng bạc châu báu. Nếu họ thích, họ sẽ giữ lại nếu không thích sẽ sai người ném xuống giếng giống như đồ vật vô dụng. Ngoài ra, nhiều thứ hoàng đế không dùng hoặc thậm chí chưa từng để ý đến cũng được ném xuống giếng. Tháng 8 năm 1900, liên quân 8 nước tấn công Bắc Kinh. Từ Hy Thái Hậu cùng triều đình phải chạy lánh nạn về Tây An. Lúc này, do số lượng của cải châu báu rất nhiều, không thể mang đi hết một cách nhanh chóng, nên người ta đã đem ném chúng xuống giếng. Dù trải qua bao nhiêu biến cố bị cướp bóc, nhưng không ai dám khai quật giếng nơi đây. Về lý mà nói, các nhà khảo cổ, các đội quân chống lại triều đình hoặc thường dân có thể vào trong cung khai phá những chiếc giếng cổ vì mục đích khác nhau. Nhưng tại sao đa phần mọi người vẫn thờ ơ với việc này? Có phải châu báu đã không còn nhiều? Đầu tiên, tử Cấm Thành bị chiếm đóng, nhưng sau khi triều đình nhà Thanh đứng đầu là từ Hy Thái Hậu trở về từ Tây An, thì những kẻ hồ người hạ trong cung cũng đã tìm cách lấy lại những thứ họ đem giấu, chứ không phải vứt bỏ là xong. Thứ hai, khi nhà Thanh sụp đổ, với việc vua phổ nghi nhà Thanh ban bố tuyên thống thoái vị thư, tức là chiếu thoái vị của tuyên thống, thì triều đại này chính thức sụp đổ vào năm 1912 vị hoàng đế cuối cùng là Phổ Nghi vẫn được chính quyền mới của Trung Quốc cho phép ở trong tử cấm thành sinh hoạt như bình thường, chỉ là bị giám sát chặt chẽ mà thôi. Tuy nhiên Phổ Nghi không còn là vua nữa nên đương nhiên sẽ không có chuyện ông ta thu được thuế hay cống phẩm để sống vương giả nữa. Trong tự truyện Nửa cuộc đời đầu tiên của tôi do Phổ Nghi viết thừa nhận rằng để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt và trả lương cho người hầu, thì ông phải bán rất nhiều vàng bạc, trang sức, cổ vật, trong đó có cả việc phải tìm những thứ trước đó đã bị đem giấu ở các nơi trong cung, bao gồm cả những thứ bị đem xuống giếng. Thứ ba, ngay cả khi châu báu còn nhiều dưới giếng, thì việc phá bỏ hay chui xuống giếng cũng không hề đơn giản, vì miệng giếng trong tử cấm thành rất hẹp chưa kể người ta còn cho rằng giếng trong cung được liên kết với nhau tạo thành một bể ngầm dưới lòng đất, chứ không đơn thuần là có đáy như bình thường, nên việc mạo hiểm chui xuống hay phá giếng. Trước kia, khi giấu châu báu dưới giếng, có thể người ta không đơn thuần là ném bừa xuống, mà có cách nào đó để chỉ cho chính người đã giấu mới có thể lấy lại được. Thứ tư, trong thời kỳ Trung Quốc chiến tranh loạn lạc, sau khi nhà Thanh sụp đổ, các nhà khảo cổ học, nhà sử học có thể đã rất muốn bảo vệ văn vật, cổ vật, nên dù rất khó khăn cũng đã tìm nhiều cách khác nhau để lấy được nhiều nhất cổ vật trong giếng, nếu có thể rồi đem chuyển đi hoặc thậm chí là di dời miệng giếng. Mục đích là để bảo tồn giá trị lịch sử khỏi sự tàn phá của chiến tranh. Như vậy, có nhiều giai thoại về châu báu cổ vật bị đem giấu dưới giếng trong tử cấm thành – nhưng cũng có cơ sở lịch sử để cho thấy rằng số của cải đó đã bị khai thác hết. Chưa kể, việc phá bỏ hay khai quật giếng cũng không phải đơn giản. Hồn ma cung nữ đi dạo trong tử cấm thành Quyển Truyền thuyết dân gian ở Bắc Kinh xưa của nữ tác giả Mã Siêu xuất bản năm 2009 đã ghi chép lại những lời kể của một số nhân vật từng sống ở Tử Cấm Thành và từ lời đồn đoán trong dân gian. Trong số đó chuyện ly kỳ về các cung nữ xuất hiện một cách kỳ dị ở Tử Cấm Thành là được nhắc đến nhiều nhất. Cách đây hơn 20 năm, một trận mưa lớn đột ngột đổ xuống khiến đoàn khách tham quan Tử Cấm Thành náo loạn, tìm chỗ trú. Ngay lúc đó thì một tia sét đánh xuống khiến ai cũng hoảng hốt. Cùng thời điểm, họ đã thấy một nhóm cung nữ và thái giám mặc đồ cổ trang xuất hiện và đi bộ ở dọc hành lang của di tích dù rất bất ngờ với sự kiện diễn ra nhưng một số người đã chớp thời cơ chụp lại cảnh tượng rùng rợn này. Sau ngày hôm đó, câu chuyện được lan truyền rộng rãi, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao lại xuất hiện nhóm cung nữ kỳ bí này sau tiếng sét và cũng chỉ có đoàn khách này nhìn thấy. Trong khi hôm ấy, không có một đoàn làm phim nào đang làm việc để đụng độ với đoàn du khách cũng trong cuốn sách này ghi lại lời kể của một vị thái giám lớn tuổi về sự việc ông từng chứng kiến lúc xa xưa khi triều nhà Thanh chưa diệt vong. Ông kể, đó là một đêm cực kỳ oi bức. Tôi và một số thái giám khác trở về nơi ở để nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lúc đó tôi đi sau cùng, đột nhiên tôi cảm thấy có người vỗ nhẹ vai mình từ phía sau nhưng khi quay đầu nhìn lại tôi không nhìn thấy một ai cả vị thái giám già nhấn mạnh sự sợ hãi của mình ông tiết lộ trong lòng tôi sợ lắm nhưng chỉ có thể tiếp tục bước đi rồi tôi lại bị người nào đó vỗ vai lần nữa tôi vẫn nghĩ đó là người quen nhưng khi quay nhìn về phía sau chỉ nhìn thấy một cung nữ không có chân bay lên bên giữa không trung lúc đó vì quá hoảng sợ, tôi đã hét toáng lên. Một vị thái giám lớn tuổi sau đó đã mắng tôi nhiều lần. Ông nói những hồn ma này không đáng trách bởi vì họ chỉ nhân lúc đêm khuya ra ngoài đi dạo giải sầu không tùy tiện làm hại bất kỳ ai. Năm 1995, Pháp Phu, một quân nhân từng phục vụ trong tử cấm thành kể lại – vào một buổi chiều tháng 10, anh cùng hai đồng sự của mình đã gặp phải một hồn ma trong lúc làm việc, khiến người này hoảng sợ tột độ. Một lần khác là từng có nhóm tuần tra bắt gặp một người phụ nữ tóc dài, khoác trên mình áo choàng màu đen, ra vẻ người trong hoàng cung. Nghi ngờ đó là trộm nên nhóm tuần tra đã đuổi theo. Cho đến một căn phòng đã bị niêm phong thì cô gái dừng lại Tuy nhiên, sau khi cô gái quay đầu lại mới thực sự kinh hoàng. Vì cô không có mặt mũi, chỉ có tóc dài che hết cả khuôn mặt. Đặc biệt là những nhân viên gác cổng của Tử Cấm Thành, họ thường xuyên nghe thấy tiếng nhạc phát ra trong cung điện vào ban đêm. Thi thoảng còn thấy cả những cung nữ thái giám đi qua lại. Có nhiều nhận định rằng xưa kia ở những nơi đó đã chết rất nhiều người, cũng có người bỗng dưng mất tích hoặc tử vong một cách bí ẩn ở những khu vực đó. Có những nạn nhân khi tìm được xác thì phần mặt để bị lột đi rất đáng sợ. Có thể vì đó là những cái chết oan ước nên họ không thể suy thoát được, vẫn cứ ở đó và chờ đợi kể từ năm 1925, dù vào bất cứ lúc nào trong năm, nơi này sẽ tiễn và không nhận bất cứ du khách nào, cũng như đóng cửa sau 5 giờ chiều mỗi ngày. Có người cho rằng vì về tối và đêm, tử cấm thành sẽ trở nên lạnh lẽo, u ám, bất kể là ngày lạnh hay nóng, là do có âm khí nặng nề. Theo quan niệm của người Trung Quốc, ở những nơi có âm khí nặng thường khiến cho sức khỏe của con người bị ảnh hưởng thậm chí cả những người trong gia đình nhất là người già và trẻ nhỏ bị liên lụy vì thế tử cấm thành đã quyết định đóng cửa sau 5 giờ chiều và không phân bổ người trực đêm nữa